Ví dụ một của thầy thực hiện phép tính nào. Câu A. Đây các em nhìn thấy nhá. Đây là ví dụ một của thầy này. Và đây là câu A. Câu A thầy yêu cầu em thực hiện phép tính là 12 nhân 4 thầy trừ cho 24 chia 4 và thầy cộng với 12. Thì các em chú ý này. Thứ nhất, chúng ta có nhận xét như sau. Đây là một biểu thức không có dấu ngoặc. Đây này, không rõ ngoặc không có lũy thừa đúng không cho nên nó chỉ có nhân chia và cộng trừ cho nên là vì nó chỉ có nhân chia và cộng trừ cho nên cho nên chúng ta sẽ thực hiện là nhân chia trước sau đến cộng trừ và chúng ta chỉ làm từ trái sang phải thôi em hiểu chưa đó vậy chúng ta làm như sau đầu chúng chúng ta sẽ thực hiện các phép tính nhân chia trước nhá nào thì có là 12 bằng nào 12 nhân 4 là 48 Từ trái qua phải này trừ này 24 chia 4 có thể được 6 Thì cộng này 12 Sau đó chúng ta là còn trừ với cộng thì Thực hiện từ trái qua phải thôi 48 trừ cho 6 là bằng 42 này 42 có thể cộng với 12 này Và đây có thể bằng 54 Ok chưa Đó rất đơn giản để các em làm được câu A thôi Nào ở IB của thầy là như sau IB của thầy là 4 bình nhân 2 trừ cho 36 chia cho 3 bình